thank you ngon <laughs> Xin chào tất cả mọi người Đã lâu rồi mình chưa ra video nào hay là quay video nào cho mọi người xem hết Chắc hẳn là mọi người à, sẽ nhớ mình Cũng như là mình nhớ mọi người Nhớ rừng cây, nhớ núi đồi Nhớ con cua trong hốc đá Nhớ những à, bữa cơm, món ăn trên rừng, trên nương rẫy nơi đây Và ngày hôm nay mình sẽ cùng à, à những người anh em của núi rừng là em Choi và em Nguyen sẽ cùng anh đây và nấu bữa cơm ở trên đây à, Bọn mình sẽ mời mọi người cùng thưởng thức bữa cơm trên đây mọi người nhé Mùa xuân đi qua Mùa xuân à, để lại những à, à, mạch nước ngầm à, từ những cơn mưa xuân Tuy ít nhưng mà cũng đủ để thẩm thấu vào đất Để tạo nên những à, mạch nước ngầm này mọi người Và người dân họ chặn những cái cái dòng nước này lại Để thành một cái chỗ để dùng cái nước sinh hoạt đó mọi người Và khi mà nước ở đây nó sẽ chảy xuống phía dưới đây Tạo ra thành những rãnh nước Ở chỗ đó là chỗ thích hợp cho những con cua, con rắn, con rít ở mọi người ạ à bây dạ, giờ anh em mình xuống đây à, sẽ bắt á, à, những con cua đó để chế biến món ăn mọi người nha Chà, ở đây mũi nhiều quá các mọi người ơi Ủa, nó chích anh nãy giờ <laughs> hình như nó chích ngay mặt anh rồi sao đấy tao thấy ngứa ngứa cái mặt à cua quá ấy cua sẽ trốn trong những à, những cục đá như thế đó mọi người dạ rồi nhỏ nhỏ Ui, có cua nhỏ à? có cua rồi có món ăn rồi ừ. mất rồi đâu mất rồi Ui da, mũi nhiều quá mọi người ơi Có rồi Có, còn to á Trứng luôn à chắc con to chắc con to nó đã hang mà cũng nông mà đâu đâu có sâu đâu nhỉ ra mới đặt trắng rồi cua mini ôi căng mình nữa một bạc to nhất thế giới luôn ô con ui con đâu có to nhỉ chưa to mấy ha đây nè ờ, mà chắc... sinh ra con nó mình để lại với một con nó lớn Đó, để con nhỏ lại con này năm nay này không có mưa to ừ. không có mưa mọi người mình mình chết hết rồi lần lần lần cuối mưa cách đây cũng khoảng 3 à, tuần rồi mọi người ạ nếu mà à, mưa xong cỡ khoảng à, một tuần là chắc là sẽ có nhiều cua dễ mỏ đá là được à, đau oh. uh, to to yeah uh. Ồ, có mà, có cua mà. Nãy chưa cũng được hai hai em rồi mọi người ạ. Đừng càng mình chỉnh chặt. <laughs> Giờ là khóa càng lại. Khóa cái phần càng này đừng. Em biết khóa không? Để cái phần dưới này. Để để cái phần dưới đó xong đó mình đút vào cái chỗ khe này nè mọi người. Mình khóa càng nó không kẹp nữa. Alo. Ui ơi. Ui trời nó quá. Cái con cái con cua mà nó to hơn cái này chắc là kẹp kẹp mất tay luôn ấy gỡ nó đi em. <laughs> <laughs> con to đứt tay luôn á ừ, con to đứt tay luôn ấy ừ, tay nó kẹp <coughs> mấy con cua này thì anh vũ anh kêu là ăn cỡ ờ, ba bốn con là, là là là bị sốt liền nó ngọt à, nhưng mà mình cũng không biết thực hư cái chuyện đó như thế nào nhưng mà tốt nhất là mình cũng ăn vừa vừa thôi mỗi người cả ba bốn con ui trời mũi này mũi này mọi người ui trời con mũi nào nó nó to cho ôi trời ơi Hôm Lại em ăn một con em ôm luôn mà à, ngọt quá <coughs> ăn à, cái này là bị sốt mà sao ta ăn à, ăn ngon <laughs> à ăn ngon quá bị sốt <laughs> à ăn ngon quá bị sốt Wow, con ăn này <laughs> à, Con này bự chưa xung quanh đường con này các bạn ui rồi ơi cái này mà nó kẹp vào chắc đi luôn đấy khóa đi em khóa đi anh đâu biết khóa đâu đây đây anh cầm cho anh khóa đi nó có tụi con ngoan to ý ăn cho nó to mọi người tăng rồi cái này trong miệng cái hốc như này dễ có cua nữa này các bạn cắn quá. เลยครับเบิ้งสมุยกังอยู่อะnãy chỉ được ba con rồi cho mỗi người cỡ ờ, hai uh, hoặc ba con là đủ rồi nhỉ mình không biết là nó có ăn nhiều nó có bị sốt hay không nhưng mà tốt nhất là mình cứ kiêng đi cho lành mọi người oh, ghê chưa được một em kìa mình giảm kéo cục này ra nhá không con nữa đâu hết rồi kéo thử đây đủ anh nâng cái bên kia chắc anh anh vác được cục đá đây không tung cái đầu luôn <laughs> ước ừ, quân đi đi nằm ong nào ôi cô khu mèo khu mini Đây, mọi người không biết cách cầm cua là cầm như này nè mọi người mình cầm bằng sau thế này nó không bị kẹp đâu mọi người lần trước mình không biết cách cầm ấy nó kẹp cho mất cái ngón <laughs> muốn mất ngón luôn ui con này nhỏ à! <laughs> lấy được mấy con rồi một hai ba bốn hai ba một <laughs> Mấy con rồi? bốn hai ba bốn năm sáu bảy tám chín mười mười con. mười con rồi. Nhỏ nữa, con nhỏ cũng ít nữa. À. Đu con nhỏ không tính. Cua này căng đuôi nhau này. mười con rồi, à. nôn nôn nôn ăn nôn. mười con là bắt rồi thôi, một con được xong em ơi. được cái chỗ cua của mình đây phải được 11 12 con đó mọi người tương là đủ rồi mọi người ạ đây là hôm nay gia vị mình mang theo rất là đầy đủ đây mình mua mấy cái hũ này ở ngoài chợ nè mọi người à, 5 ngàn à, 3 hũ <laughs> mình mua rất là nhiều hũ luôn để về để đựng gia vị này mang theo đầy đủ theo nước mắm đây là đây là rượu mang dành tặng cho mấy anh em núi rừng này <laughs> cua nó chạy nhanh lên ui dồi ui dồi ui dồi chạy à chạy à ôi giời các bạn nhìn cái càng đó này càng này mà kẹp vô cái tay mình thì thôi chứ khóc luôn gửi con cua ra nha mọi người thì mình cầm con cua đằng phía sau lưng này nè cho nó khỏi cắn này mình cầm mình giữ giữ cái phần trên này mọi người đây Giờ tôi cầm cái phần chân của nó này kéo ra à, mạnh ra Ui, con này hơi cứng ôi xa u đây là mọi người phần trong này này rất là ngọt luôn người ta núng người ta nấu à, bún à, cua hay là bún gì người ta lấy cái phần trong này nè mọi người ở cái phần con này có có trứng ở trong nữa nè mọi người đây, các bạn thấy cái phần đỏ đỏ, đỏ bên trong không trứng của nó đây bình thường à, mình đi quay video phải ghép đó, à, tiếng chim tiếng lá tiếng à, rừng kêu à, nhưng mà vào đây rồi thì tiếng chim là mọi thứ rồi tất cả là tự nhiên là mọi người à không phải ghép được thêm cái tiếng gì nữa nước thần dành <laughs> dành tặng cho mấy anh em đây là nước mắm cái này mình đựng vô ăn ở trong đây nhưng mà vì cái nắp nó không kín nó bị chảy ra ngoài rồi mọi người à, la giang và cái phần trứng mình mang theo là mọi người do bữa giờ anh tập tạ đấy nên cái lượng protein mình nạp lượng đạm đó mọi người mình nạp sẽ cao hơn người bình thường từ 2 tới 3 lần nên ăn cái chỗ cua con kia không <laughs> không có đủ <laughs> nên mình à, à mang mua theo trứng ba ngàn một trứng rất là bự luôn để mang theo để ăn cho à, nạp đủ lượng đạm nạp năng lượng nạp năng ừ, bữa nó bán xe rồi mà đây là đi bùa hả à. xe à. bán rồi mọi người bán làm gì bán một rượu oh. bán được 6 triệu 6 triệu Ui, cái xe cái xe đó xe quay mà Ờ, xe giống như xe anh á ờ sao bán 6 triệu vẫn hơn chứ anh bán... Vâng. thấy máy vẫn khỏe mà bể bên ngoài xíu thôi mà không có tiền mua đi ô oh, oh, oh. oh, chết thôi chết rồi chết rồi chết thôi nhà em minh là mấy anh em trong trong đây là, là ai cũng nói nhà em minh là giàu nhất trong làng luôn anh vũ cũng nói thế luôn vì nhà em minh là không có không có phải uh, ừ. mượn tiền nợ tiền hay à, mượn tiền người ta đã đầu tư phân bón hay gì hết từ nhà có luôn đúng không còn còn mấy nhà này là phải mỗi tới mùa tới là phải mượn phân này mượn à, tiền thuốc sâu rồi đúng không xong rồi thu hoạch xong rồi à, trả lại trả lại tiền thuốc sâu còn nhà nguyên đâu phải mượn gì đâu ô thế mà phận phải bán xe để mua rượu uống à mẹ không có tiền nó không chịu đi làm à lười quá mà lười quá mọi người à cưới vợ không có xe mà nhỉ <laughs> có vợ không có xe nó không cưới đâu không cưới đâu nó kêu đi làm nó không đi xe cộ đâu nó đi xe máy đi làm thôi bây giờ chắc nó mua xe đạp <laughs> Giàng dạ, đây là Giàng Cho, cho Giàng uống rượu trước Mời Giàng cùng ăn cơm với anh em bọn mình nha Ờ mời mọi người cùng ăn cơm anh em mình luôn nha dạ, Mình sẽ ăn con cua này mọi người ạ à. uhm, Rất là thơm luôn Mày đã Ăn cơm đi, ăn cơm đi Ăn cơm đi nóng quá, vẫn nóng quá nhờ <laughs> Nóng quá các bạn Bây giờ là nấu xong bữa ăn này là khoảng 1 um, giờ chiều rồi mọi người rất là đói luôn ừ. Ừ. Ngọt không? Ăn, ừ. ít, ăn ít thôi, là chợ ốm <laughs> Rất là lâu rồi giờ mới ăn lại mọi người Hương vị vẫn như vậy bún mì nha. Ừ, rất là thơm luôn, mình ướp trước nữa nên rất là ngọt luôn mọi người ừ. Ừ. Ngon quá Ngon hơn là trước nhiều luôn, vì lần này mình ướp Ăn ngọt hơn trước nhiều luôn Mang đầy đủ gia vị vẫn ngon hơn mọi người ăn ngon quá ngon hơn chút đi trên mới phải có chân gà rừng nữa này <laughs> mọi người càng rất là bự luôn nè u thịt không này chấm mắm chấm mắm chấm mắm chấm mắm chấm muối uhm. Uhm. không không thua gì cua biển hết mọi người ạ à. rất là ngon uhm. thịt nó chia thành từng số số số luôn mọi người cái này Ừ. đây có càng nữa này nhưng mà mình vẫn thích ăn cái cái này hơn mọi người vẫn thích ăn cái phần này của con cua hơn vì nó nhiều thịt hơn và lại ngon hơn nữa mọi người wow nóng quá nóng quá nóng quá yeah. Dạ. bậy một bên đi ngon ngon <laughs> ngon đó nào <laughs> đi cùng mấy em ăn cũng ngon hết uhm. bỏ nhiều lấy ăn cho nó chua không bỏ nhiều lấy ăn và rất là chua mà ngon lắm đã quá bếp sữa ơi uhm. anh coi em quay bên kia kìa ăn chi kìa đấy ô oh, trời sắp mưa rồi dọn sạch lên nha cho anh cái cái đây để mang về nha chào tạm biệt à, tất cả mọi người cảm ơn mọi người đã luôn à, đón xem luôn theo dõi những video của mình hẹn gặp lại mọi người ở những video lần sau nha bye bye bye bye là hello bye bye nha chào mọi người <laughs>